Alo, vâng xin chào tất cả anh em. Cảm ơn anh em đã quay trở lại kênh soi cầu top 1 Ticket MB anh em nhé. Và trước màn nhỏ của toàn thể tất cả anh em là kết quả đó là trả thưởng thứ bảy ngày 20 tháng 11 năm 2021. Và giải đặc biệt về chúng ta có dạng 4 5 3 4 4 in tâm càng 3 ngày hôm nay. Đầu 3 và đuôi 4. Xin lỗi anh em đó là càng 3, đầu 4 đuôi 4 nổ cho anh em còn kép ngày hôm nay để kép bằng cho anh em đúng không ạ? Và điểm qua đầu lô tô từ đầu 0 cho tới đầu 9 ngày hôm nay cầm điếc cho anh em cái đầu năm mất rồi. Đầu năm nó là hoàn toàn trắng bảng cho anh em nhé. Và những lô tô thể hiện cho anh em hai nháy ngày hôm nay có 73 này, 71 này, đấy 66 kép này. Và thể hiện cho anh em đầu một rực rỡ tương bừng với à, những đường cầu cho anh em. Quá là đặc sắc ngày hôm nay phải không ạ? Rồi thì chúng ta cùng nhau à, test qua ở cái bảng chốt số ngày hôm qua diễn đàn công khai chúng tôi đã lên video chốt số cho tất cả anh em như thế nào nhá. Thì ngày hôm nay chúc mừng cho anh em nào đã may mắn chiến thắng được con đề kép 44 ngày hôm nay. Được chọn bán những lô tô hai nháy. Niềm vui nhân đôi đến với tất cả anh em. Và ở cái diễn đàn công khai ngày hôm qua đội ngũ chúng tôi lên video chốt số cho anh em ở cái đường cầu con à, độc thủ lô 98 thì nó lại lộn về cho anh em đó là con 819 nhá rất là đáng tiếc phải không ạ đấy và ngày hôm qua thì tôi có nhắn nhủ tất cả anh em đó là cái đường cầu cầu đề phải không ạ và ngày hôm qua bắt cho anh em chạm 27 thì ngày hôm nay chúng ta chiến thắng được đó là cặp song thủ lô mà thôi nhá cặp song thủ lô 0660 thì ngày hôm nay anh em chiến thắng được con lô tô nó 06 phải không ạ thì anh em theo dõi kênh để lại đó là những lượt like cảm ơn tất cả anh em đã xem và like đó đó là những nguồn cảm hứng mà anh em dành tặng cho đội ngũ chúng tôi anh em nhé rồi và không để anh em phải đợi chờ lâu thì tôi sẽ đi vào phân tích cầu kèo và chốt số cho tất cả anh em vào ngày mai nhé vị trí ngày mai cầu chạy cho anh em cũng khá là đẹp đó là ở ngày à, ở ngày 17 tháng 11 năm 2021 nhé và cầu chạy cho anh em như sau, chúng ta lấy cho anh em ở cái giải nhất. Ở cái giải nhất thì chúng ta có ở cái đường cầu đầu vào con số 5 nhá. Ở đường cầu đầu vào con số 5 này thì anh em nhận định được tiếp tục một cái đường cầu đó là ở uh, giải 3 nhá. Ở cái đường cầu giải 3.5 cho tất cả anh em. Giải 3 này. Chấm 5 phải không ạ? Thì chúng ta có đó là hàng uh, hàng ngàn con số 6 Đấy, chúng ta ghép lại để tìm ra một đường cầu ngày mai để ta chơi nhá. Đường cầu này à, bắt cho anh em đó là cặp song thủ lô tô nhá. Và đường cầu chạy như sau, chúng ta có 5 ghép 6 nổ cho anh em à, đó là 656 phải không ạ? 65 và 56. Thì vị trí à, nhận định đường cầu ngày à, tiếp theo ở cái đường cầu à, ngày 18 phải không ạ? Chúng ta có ở cái đường cầu ngày 18 này. Đó dạ ngày 18 đây nha cầu nó đường cầu ngày 18 thì nó sinh ra cho anh em cái đường cầu đó là 5665 phải không ạ con 56 ở ngày 18 này đấy thì anh em đã chiến thắng được đó là con 65 phải không ạ đường cầu con 65 nha tiếp tục anh em có cho mình ở cái đường cầu này chúng ta lấy cho anh em đó là 4 ghép 0 4 ghép 0 nổ cho anh em cặp 0440 nhá cặp 04 và 40 phải không ạ để đánh kế tiếp cho ngày sau thì ngày sau chúng ta thể hiện cho anh em à, ở đường cầu ngày à, ngày 19 nhá ở đường cầu ngày 19 thì chúng ta có được cái đường cầu đó là con 04 à, đúng không ạ 04 đấy chúng ta đã chiến thắng được và tiếp tục anh em có à, dựa theo cái đường cầu này anh em có một ghép cho ba nhé một ghép cho ba có phải là nổ cho anh em đó là lô tô 1331 không ạ chúng ta có đó là cặp tham khảo 1331 để đánh tiếp tục cho ngày sau đấy thì ngày sau xuất hiện cho anh em à, ở cái đường cầu ở ngày 20 phải không ạ đường cầu ngày 20 nhá đường cầu ngày 20 thì anh em có ngày hôm nay thì chúng ta đã chiến thắng được đó là con lô tô 13 à, phải không ạ 13 đã chiến thắng được cặp song thủ và cầu báo cho anh em à, hai ghép 7 nhá hai ghép 7 thì nổ cho anh em đó là cặp à, và 272 27 và 72 để chơi cho ngày sau được chưa ạ rồi thì chúng ta sẽ đi vào à, bắt cho anh em đó là cặp song thủ vào ngày mai nhé song thủ lô tô anh em có cặp chơi tham khảo đó là cặp 2772 cho tất cả anh em tôi sẽ chỉnh cỡ chữ đó là lớn lên tí xíu 27 và 72 đấy là song thủ lô còn độc thủ lô riêng cá nhân tôi kết cho anh em ngày mai ở cái đường cầu này tôi sẽ không chia sẻ nhé Đường cầu này tôi sẽ không chia sẻ với tất cả anh em. Đó là con 49 à, ở đường cầu độc thủ lô. Độc thủ lô kết cho anh em đó là con 49 vào ngày mai nhá. Đấy. Và những anh em à, xa bờ loạn số thì liên hệ ngay với đội ngũ chúng tôi. Ngày hôm nay thì à, đội ngũ chúng tôi đó là Zalo cầu kiến về bờ là con 14 anh em nhá. Đấy. Chúng ta đánh cả cặp 14 41 xong thủ lô chiến thắng rực rỡ ngày hôm nay đường cầu xiên 14 41. Đó anh em uh, thua tha rồi thì đừng có phang vào những con số đó bậy bạ không có cầu kèo để rồi thua tha mất mát anh em nhá rồi chúng ta cùng nhau đi vào thống kê qua một tí xíu ở dòng mạch kim để đi vào lo chốt ở cái đường cầu D dạ. ở cái đường cầu D và vị trí ngày hôm nay thì lô tô gan con nào xuất hiện cho anh em ngày hôm nay con 43 hơi khan này 67 đấy và ngày hôm nay thì những đường cầu về rất là gần cho tất cả anh em nhá lô tô ở cái đầu một ngày hôm nay quá rực rỡ thống kê qua một uh, tí xíu ở giải đặc biệt giải đặc biệt năm để chúng ta nhận định được cái đường cầu ngày mai chúng ta nên chơi tham khảo như thế nào anh em thấy cho mình cầu chạy rất là đẹp này anh em đầu tiên anh em có một cái chạm không trả về cho anh em chạm không đấy tiếp tục anh em có một cái chạm 4 đúng chưa trả về cho anh em chạm 4 tiếp theo ở cái đường cầu cách một ô khoảng trống nha chúng ta sẽ có một tay tiếp theo thì chúng ta có chạm cứng không này trả về cho anh em một cái chạm cứng đúng chưa chạm cứng không đấy tiếp tục anh em có à, chạm cứng không lại trả về cho anh em một cái hàng à, chạm hàng đơn vị không đấy con bạch thủ đề 60 tiếp tục cách một ô khoảng trống cho anh em ở cái đường cầu này thì anh em có à, chạm 9 trả về cho anh em cái chạm 9 tiếp tục anh em có à, một cái đầu à, càng 4 vị trí càng 4 và cái hàng chạm cứng 4 trả về cho anh em con kép 44 ngày hôm nay thì tiếp tục ngày mai ở cái đường cầu đề nó là báo cho anh em đó là cái chạm 8 này chạm 8 đúng chưa trả về đó là vị trí ngày mai nó là ở cái chạm 8 thì sau đây tôi sẽ đi cho anh em tham khảo dựa theo cái đường cầu này chúng ta có vị trí ở cái tay à, đầu tiên phải không ạ vị trí đầu tiên và tí nữa tôi sẽ ghép cho anh em một cái dàn ép vị đây nhá dàn ép vị đấy và đầu tiên bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối nó lại chúng ta có à, không ghép 4 này 6 ghép cho 4 tiếp tục 9 ghép cho 3 4 ghép cho 5 0 ghép số 4 đấy hai đường cầu báo cho anh em 04 nha 9 ghép số 9 và 0 ghép số 4 tiếp tục 0 ghép số 4 nha 6 ghép số 4 1 ghép số 6 này và 1 ghép số 5 đó tiếp tục anh em có mình đường cầu thứ hai đường cầu thứ hai chúng ta có 1 ghép 9 0 ghép 1 9 ghép 0 3 ghép số 4 và 9 ghép số 7 đó hạ cho anh em một cái dàn như sau để chúng ta ép vị nhá chúng ta có 797 này tiếp theo thì anh em uh, có 343 090 và 191 tiếp tục 151 161 040 phải không ạ 646 và 040 0 Đấy. Tiếp tục ở cái dàn thứ hai thì chúng ta lại có cho anh em đó là ở cái đường cầu à, thứ hai của 646 và con kép 44 này và 99 này tiếp theo anh em có 040 thì chúng ta đã có rồi các bạn 040 có rồi đấy tiếp tục 545 và anh em có 393 à, đấy 646 090 đã có rồi chưa tiếp tục chúng ta cùng nhau ép vị cái dàn tứ thủ nhá dàn tứ thủ ngày mai thì dựa theo cái đường cầu này báo cho anh em thì chúng ta có 383 này 383 và chúng ta có uh, tiếp tục cho anh em ở cái càng 1 càng 1 đúng chưa càng 1 và chúng ta có 181 và 191 nha không thể bỏ lỡ được còn 191 191 chúng ta đã có dàn rồi và tôi sẽ hạ cho anh em với dàn tứ thủ đó là 191 và 181 đấy đó anh em nhá rồi tôi sẽ đi vào nó là chốt số cho anh em ở cái đường cầu ngày mai vị trí ngày mai cho tất cả anh em dàn đề chúng ta có 44 44 kép này tiếp tục anh em có cho mình đó là 99 545

tôi chỉnh cửa chữ nhỏ tí xíu nha mọi chữ hơi lớn nhá không đủ Đấy. máy tính nó hơi bị lag anh em ạ 043 và chúng ta có 040 đúng chưa 040 rồi ok và tôi sẽ lên cho anh em ờ, một cái dàn ép vị chừng đấy có số đề chưa rồi thì ờ, cuối video xin chào và chúc toàn thể tất cả anh em đó là ngày mai đánh lô thắng lô đánh D nổ D lấy lại tất cả những gì đã mất anh em nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.